chào bà con Cam bố hạ có một thương hiệu ngon nổi tiếng Nhưng hiện nay nó đang bị mai một Và tại đất bố hạ thì gần như là xóa sổ cái diện tích cam bố hạ Không còn nữa Nhưng bà con tại Tam Đa, Phủ Cừ, Hưng Yên Đã à, mang giống về đây Và hiện nay đang phát triển cái cam này à, Trên uh, trên đất của Tam Đa Và cam bố hạ đã được ừ, trồng ở đây trong những năm qua nhưng đang gặp phải một số khó khăn như là nó chưa ngọt nó chưa được à, độ ngọt à, chưa cao và à, quả nó chưa được đồng đều cũng như là người dân đang mong ước là được thu sớm trước vụ Đấy. thì ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Silic Tân Phát hay còn gọi là Silic Tân Phát Bắc Giang thì chúng tôi về đây để hướng dẫn một cái quy trình phun phân silic cho cam tại thời điểm đang dưỡng quả này và ờ, ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 13 tháng 10 năm 2022 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 9, ngày 18 tháng 9 năm 2022. Và trên vườn cam của nhà ông Bùi Văn Xây ở thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích là hai mẫu. Với tổng số cây là 800 cây, bao gồm à, cả cam canh và cam bố hạ. Và sau đây thì à, tí nữa thì ờ, mời bà con chúng ta đến với quy trình để phun cái ờ, phân xịt cho cam bố hạ tại thời điểm này nhé đây nó quả nó chưa được đồng đều này đấy. À, quả to quả bé này đấy quả to quả bé rồi sai thế này vâng cam này thì nó rất là sai bởi vì sức khỏe của cây cam bố hạ này nó cũng rất là tốt đấy. nhưng mà đây là hiện tượng lá ờ, nó vẫn còn nhiều tình trạng sâu bệnh lá dạ. nó vẫn sâu bệnh nhiều nó chưa được đẹp cái này, này cái này là trong trong cái đợt nó ra cái đàn nọc này là nó mưa mưa mất hàng tháng nó không không phun được vâng và xin hỏi anh là cây cam bố hạ này được bao nhiêu năm tuổi rồi cây cam bố hạ này được khoảng khoảng 16 đến 17 năm nay mười mười mười bảy năm vâng bây giờ hiện tại là cái tán cây rất là đẹp bộ mã quả đẹp và nhìn đây thì mình cứ cảm giác như là quả bưởi ờ, bưởi lon các bạn ạ đấy cái da của nó cũng tương đối là bóng thì cái việc phun phân Zinix này để làm gì để làm cho quả cam này nó mọng hơn mọng nước hơn da nó đẹp hơn nữa da nó bóng hơn nữa mọng nước hơn nó lặng trái hơn và à, nó hạn chế được những cái lám tràm thối lứt đặc biệt là tới đây thì nó chống rụng Mà... Vâng. khi mà nó có những cái xương muối nó xuống thì nó hay bị rụng trái thì khi phun phân Zinix vào nó làm dai huống để chống rụng trái và nó tạo cái độ ngọt cho cam cũng như là sẽ cho mình được thu sớm khoảng độ nửa tháng anh ạ yeah. Dạ. đấy ví dụ như là nếu dùng vân thường vào vụ thì ờ, đến ờ, khoảng 12 vào, ờ, vào đầu năm ấy vào uh, cuối tháng 12 uh, à, tháng chạp ấy mới được thu nhưng mà dùng phân này thì có thể là vào 15 tháng 11 mình đã được thu rồi yeah. Dạ. thì mình được bán sớm trước vụ thì luôn luôn được giá đấy vậy thì bây giờ sau đây mình sẽ đến với quy trình là pha phân dinh để phun cho cam bố hạ vâng, à, sau đây mời các, các bạn nhé cái à, cái vườn cam của Hà này là dòng sớm nhất cái cái thôn này. À Vâng để hạn chế dụng quả trên cam bố hạ và giúp cho cam bố hạ là quả mọng quả mọng nhiều nước không bị xốp sồ không bị khô quả thì chúng ta dùng cái túi à, phân silic loại 300g này pha với tỷ lệ là 100 lít nước tại sao lại phải pha với 100 lít nước vì trong giai đoạn này thì cái lượng mà silic cần cho cây cam nó không nhiều cho nên ta phải pha loãng ra và việc pha loãng này cộng với mình phun đẫm đìa trên cam thì nó sẽ hạn chế được nó kháng được cái sương mai rất là tốt nó sẽ chống dụng quả rất tốt và sau đây mình sẽ cắt uh, phân này ra mình pha với 5 ca nước và 5 ca nước thì tương ứng với 5 cái bình mỗi bình 18 lít này để cho nó gần bằng 100 lít nước đấy

bà con có thể là ngâm ngâm trước, trước. Vâng. để cho nó dễ nó tan nhanh hơn đấy còn nếu cái loạt ừ. Ờ. cái loạt này là do là sấy không kỹ thì là nó tan chậm còn khi nào mà sấy kỹ thì nó sẽ tan nhanh hơn đấy thì à, trong trường hợp nếu mà nó tan chậm thì bà con có thể là ngâm trước từ hôm trước hoặc là ngâm trước vài tiếng Ồ, sau đó mình sau đó mình mang ra mình uh, hòa với nước lã mình vâng sau khi mà phân đã tan gần hết rồi thì bây giờ mình múc một ca để mình hòa với một cái bình 18 lít này cho nước vào trước cho vừa thôi để cho kia vào đã xong lại đổ tiếp thôi thôi đừng đừng đừng cho vào nhiều đấy cho vào đây này tí này và 4 ca còn lại thì bà con cũng hòa với cách nào cũng tương tự cách nào cũng tương tự như vậy ừ. cái, ngã ba này là, là ông hùng cũng có cho tập cải đổ xuống đấy chứ không có <laughs> bê tông gì đùn gì đâu à, Dũng Hùng nha Hùng đây này ở đây là hướng công ty hướng dẫn làm demo trên à, khoảng 5 cây còn đâu thì chủ vườn tự làm và, vâng. và cái quy trình này thì thực hiện là cứ một tuần ta làm một lần một tuần ta làm một lần sau khi đã pha xong và đổ vào rồi bây giờ đến lượt là để đi phun à, sẽ phun những cây bố hàn sẽ bắt đầu làm từ cây đầu tiên máy cây đầu tiên đi ạ đẹp anh phun à, cây bên này ạ đầu tiên bên này được rồi cứ, cứ, phun đi cứ phun đi nào à, thưa cô Tân là nông dân ở đây là các bác ấy đang rất là có nỗi lo là cái à, cái mùa sương muối này xuống thì là cái tượng là cam dụng rất là nhiều thì qua mỗi một uh, ngày sương muối như thế thì cái lượng cam nhất là cam bố hạ này rụng là quả tương đối là lớn thì anh ơi, xin hỏi là để chúng em đứng đây phỏng vấn ấy. Ờ, xin hỏi cô Tân là cái ờ, phân xí nick này có khắc phục được cái hiện tượng là dụng do sương muối không? À, cái câu hỏi này rất là biết. hay. Vâng, cái câu hỏi này rất là hay. À, khi mà cái mục đích của mình phun đợt này vâng. là để cho giúp cho cây nó kháng được cái sương muối tốt hơn vâng. và um, đặc biệt là khi mà bị ví dụ như là ngày hôm trước là sương muối thì ngày hôm sau mình mang cái phân xinic này mình phun thật loãng ra phun lại như kiểu rửa cây thì nó giúp cho cái quả nó không bị nó làm dai cuống nó giúp cho quả làm dai cuống và cái việc làm dai cuống này thì nó chống thụ quả rất là tốt đấy nó chống thụ quả rất tốt và nó làm cho cái vỏ của cái quả cam này nó đàn hồi tốt hơn vâng. đàn hồi tốt hơn cho nên là nó kháng được những cái ví dụ như là nám chàm này thối nứt này và đặc biệt là chống thụ đấy thì nó làm được những cái việc đó cho nên là bà con phải lên phun định kỳ chúng ta lên phun định kỳ cho cam thế thì uh, nếu như mà bà con dùng phân xịt ngay từ đầu vụ tức là dùng ngay từ sau khi thu hoạch thì bà con tại thời điểm này thì cứ mỗi tháng một tháng mình phun cho nó khoảng một hai lần nhưng mà vì là cái vườn này là chưa có cái phân silic đây là cam canh là đang bị vàng lá hết rồi chưa có phân silic cho nên là bây giờ tôi chỉ đạo vườn này là mỗi tuần làm một lần đấy và đặc biệt là những hôm mà sương muối thì có sương muối thì bà con nên là hôm trước sương muối thì hôm sau mình nên phun cái phân này phun như kiểu rửa cây dạ. phun thật kỹ như vậy và khi phun thì yêu cầu là phun chấm đìa trên hai mặt lá trên hai mặt lá và phun cả màu phun quả phun anh phun đấm đìa trên à, thân trên lá nhá trên quả dĩa phần gốc anh chữa rồi phun vào như như là tưới đổ và với những cái tán lá như thế này thì chúng tôi đánh giá là cây cam này chưa khỏe chưa được khỏe và mặc dù là quả mình nhìn có thể là rất là đẹp đấy quả đang sai quả đang sai và quả to nhìn quả có vẻ mỡ quả nhìn là, là đẹp đây Thực cây cam bố hạ này nó có một cái vị chua hơn so với cam khác Vâng. Thì theo cô thì ờ, cái ờ, phân xí bón xí này có thể cải thiện được cái độ ngọt của cái cam Tức là nó làm cho bớt chua không? Dạ. Vâng. Ờ, vâng cái phân silic này cái một cái đặc tính của nó là nó giúp cho những dòng cây có múi là tạo độ đường cao cho nên và cái cái độ đường này ấy, nó ngọt là cái ngọt của nó là ngọt tự nhiên chứ nó không phải ngọt như là khi ta ép bằng kali khi ta ép bằng kali để tạo độ ngọt thì cái ngọt của nó là đường ngọt của đường hóa học nhưng mà cái ngọt của phân silic này nó tạo ra một cái ngọt tự nhiên cho nên là khi mình ăn một muối cam mà dùng silic ăn xong mình lại muốn ăn tiếp tức là nhiều khi mình cảm giác như ăn như là nghiện tức là nó rất là ngon ngọt và mát tự nhiên nhưng mà cái cam mà ép bằng kali là mình đặc biệt là ép nhiều quá nhiều bằng kali thì ăn xong mình cảm giác nó cứ lợ lợ ở trong cổ họng này dạ. và nó hơi hơi ghê cổ và nó không ăn được nhiều chỉ ăn một vài muối là không ăn được nữa đấy thì cái phân xin vaccinic này vào nó có chức năng như là tạo cái độ đường cam cho cam cho nên là cam mà đang chua thì thành cam ngọt và cam ngọt rồi mà dùng phân xin xinic này thì nó sẽ ngọt sắc đấy, rất là tốt cho nên là ừ. ứng dụng cái phân xin xinic này hoàn toàn hợp với cái cam muối hạ này ừ. anh ơi à, tiện đây anh phun luôn cái cây cam à, này vàng lá này đi cây cam canh như thế này thì liệu không xin lít có phục đây này cây không? cây này cây cây này hôm nọ là đẹp lắm đây này vâng. nhưng mà do mưa nhiều mưa mưa nhiều mưa đấy mưa nhiều cho nên cái rễ của nó đang bị uh... phun kỹ nhá phun à. kỹ xong mà chĩa vào phun vào tưới cả vào gốc ấy như tưới vào gốc ấy à, để trả lời cái câu hỏi uh, của cháu thì uh, cái cây cam này uh, nó đang bị vàng lá như này thì mình dùng cái phân silic để mình xử lý thì nó anh phun đấm đìa trên cả hai mặt lá nhé với điều kiện với cái kia thì mình một tuần mình phun một lần chỉ định là một tuần phun một lần và mình uh, từ nay đến uh, trước khi thu hoạch thì mình cũng chỉ cần phun cho nó khoảng bốn năm lần là ổn rồi nhưng mà riêng cái cam vàng lá này để khắc phục cái cam canh vàng lá này thì bà con phải phun cho nó là 5 ngày liên tục mỗi ngày một lần mỗi ngày một lần và một túi vân silic 300g như vừa rồi thì ờ, với cây cam này thì ta sẽ phun cho được khoảng độ 20 cây thì mỗi ngày ta phun một lần và cũng phun đẫm đìa trên hai mặt lá và riêng phần gốc thì bà con chĩa và phun xuống như kiểu tưới đổ để làm gì để khắc phục cái bộ rễ bởi vì do tình trạng vừa rồi mưa nhiều cho nên rễ hiện nay đang có hiện tượng là hỏng và khi mà ta bới cái rễ này lên thì rễ này nó đang bị vàng nếu như mà ta không xử lý cái rễ này thì lâu dần nó sẽ bị thối rễ thối rễ thì dẫn đến là gì đầu tiên là chút đầu tiên là lá nó héo héo buồn buồn này lá này nó héo héo buồn buồn này sau đó thì bắt đầu là nó vàng lá này vàng lá và sau đó chút lá và chút lá xong thì bắt đầu là chút quả đấy chút quả và cuối cùng thì là chết cành và nữa nếu như mà chúng ta không cứu mà vẫn còn tiếp tục mưa nữa mà cây nó yếu thì có thể chết cây đấy cho nên là, ờ, cái cam vàng lá này bà con xử lý rất là khó nhọc mà không hết thậm chí là bà con dùng cả những thuốc bảo vệ thực vật rất là ờ, cao cấp để xử lý nhưng vẫn không hết vàng lá nhặt rễ thì đối với phân silic khi mà dùng cho cam cho các dòng cây có múi hoặc là nói riêng cây quả nói chung thì khắc phục nó rất là đơn giản mà vẫn đạt được hiệu quả cao À, khi anh phun thì anh phun đấm đìa trên hai mặt lá nhé dạ, dạ. và anh phun cả vào thân vì khi phun phân silic vào thân thì nó kháng được cái nấm bệnh trên thân rất là tốt riêng gốc thì anh chĩa vòi phun xuống như tưới đổ riêng ờ, gốc thì anh chưa phun ờ, tưới thật đẫm mà để cho cái nước của cái chất phân nó ngấm vào đấy là dễ cây nó tiếp hấp như thụ được đấy cho nên anh phải cho đấm đìa vào như tưới đổ cơ mà đấy đúng không tí nữa còn cái bã này thì mình lại mang mình tưới cho nó dễ bởi vì à. lúc này nó đang hanh khô cho nên là cái đất của nó đang nứt nẻ thì mình phải hòa cái bã này loãng ra để tưới thì nó sẽ hiệu quả hơn nở là đẹp vâng đấy, có mấy có mấy ngày nay rồi này vâng tức là hôm nọ là người ta đều khen nước nở cái à, cam này rất đẹp đúng không rất đẹp ai ai cũng chủ bốn năm bốn năm cân quả đây vâng. thế mà bây giờ bây giờ đỏ <laughs> thế này thì vâng đấy nếu mà bây giờ mình xử lý thế này là vẫn thu được cái cam này thu được à, thu được lắm thu được vẫn thu được vẫn thu được bởi vì là nó nó mới bị gần đây thôi nó, chưa phải bị lâu nó mới bị gần đây thôi thì mình xử lý cái này là bị, năm uh, lần ờ, nhiều nước quá mất bị ờ, ngấm nhiều nước quá Đúng rồi, nó hạn chế khô khô quả mà nó còn làm cho quả nó mọng hơn, ừ. mọng nước hơn và tạo độ ngọt cũng như là hạn chế lứt. Đây là, đây đa, là bị lứt Quả lứt ở đây là Quả bị lứt đây này. Nứt đấy, cái cam này nứt. Quả nứt là cứ khoảng độ tháng 9 ờ, âm lịch là hay nứt nhiều. Nứt là do nó cân đối không cân đối, nước vào mà ấy nhiều là nó bị nứt. Thu Tân là khi bị vàng lá thì là cái quả nó bị ờ, khô thì phun ừ. ờ, cái phân này thì nó có khắc phục được cái hiện tượng ừ. cái câu hỏi này cũng rất là hay à, khi mà bị vàng lá thì có nghĩa là cái rễ của nó đang bị hỏng bị hư hỏng nó không lấy được dinh dưỡng nó không lấy được nước lên hoặc là lấy được ít thì dẫn đến là cây nó khô kiệt cây khô kiệt là cái thân vỏ này nó khô kiệt này đây cái thân này đây mình nhìn vào đây này mình cùng nhau vâng, nhìn vào cái thân này nó không được tươi tốt nó bị khô kiệt thì khi mà mình phun cái phân xinic này nó sẽ tái tạo cái vỏ này nó ra cái cái, cái lớp vỏ nó mới và nó sẽ tươi hơn cái vỏ cây này nó sẽ tươi hơn nó sẽ uh, nó sẽ giúp các mau mạch nó sẽ hoạt động tốt trở lại và nó sẽ dẫn truyền cái dinh dưỡng nước rồi dinh dưỡng khi mà mình bơm cái silic cũng là một cái dinh dưỡng thì nó bơm lên để nó sẽ mang cái dinh dưỡng lên nuôi cây nuôi cây và những cái lá vàng này sau đó nó sẽ dụng hết đi những lá vàng này rụng hết đi nhé và những cái lá non ra đâu là nó xanh như đó nó không bị vàng nữa và những cái quả mà ví dụ như là nó vàng quá thì có thể là mình nó hư hỏng rồi thì mình không lấy được nhưng mà những cái quả hơi chấm vàng thì nó sẽ ừ, những cái quả như này là là sẽ lấy được là giữ sẽ được phục hồi lại sẽ phục hồi được và nó vẫn ngọt vẫn mọng trái nó vẫn vẫn phát triển bình thường như những trái cam khỏe mạnh khác thì uh, sau khoảng thời gian bao lâu và liều lượng Vâng, trong thời gian là phun 6 đối với cây cam vàng lá này Cam canh vàng lá này Thì mình phải phun cho nó là 5 5 ngày liên tục, 5 đến 6 ngày Nếu có điều kiện thì ta dùng ta phun 6 ngày Nhưng nếu không có điều kiện thì ta ờ, phun cho nó khoảng 5 ngày liên tục Và vẫn phải yêu cầu là phun đậm đìa trên thân, trên lá Và riêng còn gốc như tưới đổ Thế và sau khi mình đã phun được 5 đến 6 lần liên tục rồi Thì mình có thể dừng, dừng mình không phun nữa Và sau đó thì à, khoảng độ 10 năm 20 năm đến 20 ngày sau mình lại phun lại tiếp tiếp tục đấy và bạn vừa hỏi là khi nào mới khắc phục được thì sau khi mà mình phun từ 5 đến 6 đợt xong thì từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 20 là cây xanh đều luôn xanh đều à, cây là tốt dần tốt dần nên nó không phải tốt lên một cách nhanh chóng như là ta dùng đạn đâu nhé mà nó tốt dần tốt dần lên và lá ra đâu thì xanh lên đó và những cái quả quả như thế này là nó giữ được này quả xanh này giữ được này còn những cái quả vàng này nó bị hư hỏng rồi thì có thể giữ được và cũng có thể không giữ được thì tùy theo cái sức khỏe của cây nhưng mà những cái quả mà xanh như thế này là giữ được này và trái nó mọng trái và nó nó không bị uh, xốp sồ cũng như là không bị khô không bị khô không bị gạo đấy và nó không hạn nó hạn chế đặc biệt là uh, cái cam này mà dùng vào thì nó sẽ rất là ngọt và à, nó vẫn được thu chức vụ khoảng độ nửa tháng cho đến 20 ngày bình thứ nhất thì ta lại tiếp tục là bình thứ hai thì ở bình thứ hai này là ta cũng lấy một cái ca nước đã pha phân trong ờ, là 5 ca vừa rồi ta lại đổ vào và cho tại ta cho ờ, đầy bình vào ta lại tiếp tục ta lại phun tiếp nhá Đấy. cách làm này là cũng hết cái bình này ta lại làm bình khác lại cũng như vậy thôi các bạn cách làm này cũng tương tự như này Đấy. Đấy anh cho một đấy rồi sau đó anh sẽ cho một uh, lại cho nước uh, đổ đầy vào là là xong nhá. À. Và lại tiếp tục ta lại bắt đầu lại tiếp tục lại phun tiếp. cái phần này cái, cái, cái, cái phần này mà chữa được cái này đó thì là, là anh em chúng tôi là theo theo quy trình sử dụng cái phần này vâng nó hạn chế được anh ạ à. vâng nó hạn chế được chứ bây giờ này dòng cả dòng bao nhiêu năm rồi mới được cái cây như thế này giờ cứ cứ hỏng như này chán lắm vâng. à. anh cứ tủ phun đậm đìa nhé vâng anh cứ phun đi Đấy. pha phun 5 bình à, cho một túi phân silic 300g à, và phun cho là cam canh bị vàng lá để xử lý cái cam vàng lá cũng như là cam à, bố hạ để giúp cho trái mọng quả to và hạn chế à, được ừ, cái sương mai cũng như là chống dụng quả tốt thì còn cái bã này bà con nên hòa nước loãng ra và mình hòa ra thật loãng và mình tưới cho 30 cây này đấy thì bởi vì trong thời tiết đang ờ, khô hành này ruộng đang nứt nẻ ra thì bà con còn cái bã chúng ta lên tận dụng chúng ta hoàn hoàn ra để chúng ta tưới à, cái việc tưới này thì nó để cho cái ờ, nó làm cho cái phân mà lúc đến chúng ta phun đấy xuống để nó thấm đẫm xuống dễ tốt hơn đấy còn nếu như bà con chỉ phun nước qua thôi thì cái phân này nó chưa kịp ngấm xuống dễ thì nó đã bay hơi đã khô gốc rồi chính vì vậy mà à, có nhiều người nói rằng tôi phun không hiệu quả là do là mình phun ít ít nước quá và mình phun loãng mình phun ít nước và mình phun uh, uh, tức là phun uh, nước qua cho nên là cái uh, cái cái phân silic nó chưa kịp ngấm được dễ thì bà con nên dùng cái biện pháp này thì sẽ hiệu quả hơn cái cái phần này mà nó khắc phục được cái cái, cái vàng lá này thì chúng tôi sẽ theo công ty hoàn toàn vâng à, cái phần này thì thưa bà con là nó sẽ khắc phục hết được cái vàng lá này và hết khoảng độ 8 ờ, đến 90 phần trăm cho nên bà con hãy yên lòng hãy sử dụng phân Civic của chúng tôi ứng dụng thử chúng ta không cần thử nhiều chúng ta chỉ thử lấy độ khoảng 10 15 cây mà khi có kết quả tốt thì bà con ứng dụng ra toàn diện tích của mình dạ, vâng. bởi vì tôi thấy là diện tích ở Tam Đa phủ Cừ đây là Ờ, cam bị vàng lá này nhiều lắm một đoạn trên đường đi một và thấy rằng nhiều cây nó đơn cây nó sơ xác nó còi cọc nhìn nó rất là tội rất là thương chính vì vậy mà ngày rất nhiều luôn ý bị cơ bản là bị hết 90% là bị đúng rồi nay thì ờ, dưới phân bón Silic về này các bác thử thì rất là mừng đầy chị vâng. tin tưởng là sẽ cố gắng làm sao duy trì được cái quy trình cũ của bón. Vâng. Vâng à, dễ, dễ tham quan rồi là dễ dễ phun như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bà con xong cái quy trình à, phun phân Sinic cho cam bố hạ cũng như là cam canh bị vàng lá à, ờ, để à, khắc phục được cái tình trạng trên thì chúng tôi tóm tắt lại cách làm như sau à, đối với cam à, bố hạ à, mình phun để dưỡng quả cam bố hạ thì nó khỏe nó không bị vàng lá vâng, vâng. nhưng mà chúng ta muốn để dưỡng quả để cho nó uh, giúp cho uh, trái quả to đồng đều trái mọng nước và hạn chế rụng cũng như là giúp cho cam không bị xốp sồ và tạo độ ngọt cho cam đặc biệt là cho được thu sớm vâng. thì bà con nên ứng dụng phân Sinic đặc biệt là túi 5 cân ngay từ lúc mà khi thu hoạch ờ, xong thì mình đã phải bón với những cây cam mà nó có khoảng 10 năm tuổi hoặc trên 10 năm tuổi như này thì với những cây như này thì ta phải bón khoảng một cân cho đến cân rưỡi trên một gốc và một năm chúng ta thực hiện khoảng hai ba lần thế và cái túi 300 g này thì bà con nên phun bổ sung định kỳ hàng tháng cho nó Đấy, ừ. trước khi ra hoa thì ta cũng phun cho nó mần lượt này sau khi đậu quả thì ta lại phun cho nó mần lượt lượt và sau đó là ta cứ định kỳ nửa tháng đến một tháng ta phun một lần thì ờ, nó giúp cho cây tăng sức đề kháng và kháng bệnh tốt hơn tăng sức đề kháng thì sức khỏe của cây tốt thì bệnh hại nó đỡ tấn công thì nó đỡ bệnh và đối với túi 300 g này bà con có thể phun vào mỗi một đợt lọc nó nó cống sâu luôn đấy cùng với thuốc Rất sâu luôn dạ. để tiết kiệm cái công ừ. cũng như là à, à, để giúp cho à, khi mà thuốc sâu mà có cái phân xinic này thì nó tăng cái hiệu quả của cái thuốc sâu lên đấy ừ. thế và à, mỗi tháng mình có thể là phun một lần thì còn trong giai còn đối đặc biệt là riêng đối với cái vườn này thì do là trước đây mình chưa dùng phân xinic nhưng mà mới đây mới bây giờ mình mới tiếp cận mình biết được thì công ty hướng dẫn bà con là phun cho từ nay đến trước khi thu hoạch thì mình phun cho nó khoảng 4 năm lần mỗi lần cách nhau độ một tuần để làm gì cái việc phun này thì như chúng tôi đã nhắc như chúng tôi đã nói và bây giờ tôi nhắc lại là để giúp cho cây kháng bệnh tốt cũng như là kháng sương mai rồi thì tăng độ ngọt cho quả rồi cho mẫu mã đẹp hơn trái to đồng đều hạn chế rụng và phân này còn có một chức năng làm dai cuốn để chống rụng quả rất là tốt đấy à, đối với cây cam um, bố hạ thì như vậy còn đối với cây cam vàng đá này thì um, chúng tôi uh, tóm tắt lại là bà con khi mà cam bị vàng lá như này mà muốn khắc phục được tình trạng này thì ta phải phun cho nó 5 cái 6 ngày liên tục. Đấy, nếu có điều kiện thì cho 6 ngày, nếu không có thì 5 ngày liên tục. Mỗi ngày phun một lần và với một túi phân xịt tích loại 300 g này thì bà con nên Ờ, pha với tỷ lệ là 100 lít nước để phun cho khoảng độ từ 15 cho đến 30 cây tùy theo độ tuổi. Thì việc phun này nó sẽ giúp cho cây là uh, kích thích ra nhiều rễ mới cũng như là uh, giúp cho cây cái cái việc ra rễ mới này nó sẽ hấp thu được cái dinh dưỡng nó đưa cái dinh dưỡng lên nuôi thân nuôi lá nó quả tốt hơn về từ đó thì cây dần dần chuyển hóa và dẫn đến là hết tình trạng vàng lá nghẹt rễ thì à, à, video của chúng tôi cũng đến đây là kết thúc mọi à, thắc mắc về phân bón silic thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Mít Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 hoặc 0914 618 969 và để là người đầu tiên được đón nhận nhiều video hay thiết thực thì bà con nhớ nhấn vào nút hình quả chuông và chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay thiết thực hơn nữa và nếu như bà con thấy rằng video của chúng tôi uh, hữu ích thì hãy chia sẻ video này tới mọi người dân trồng cam à, với cái mong muốn của công ty là mọi người đều được hưởng lợi từ phân bón Silic Tân Phát và để mang lại cho trái ngọt quả thơm năng suất chất lượng cao hạn chế sâu bệnh cho nhà vườn và cuối cùng thì à, chúng ta cùng xin chào khán giả và hẹn gặp lại